của tuổi 1976 đó là Bính Thìn 1976 là Bính Thìn nhé Bính Thìn về phong thủy nhà ở về cung tử vi về cung bát trạch rồi nào về màu sắc phong thủy rồi hướng nhà hướng nhà bếp hướng nhà tắm rồi là năm nào được tuổi xây nhà và khung giờ hoàng đạo giờ là hợp với mình đó thì phòng hướng sẽ chia sẻ luôn nhé thì 1976 này Bính Thìn đó là Sa Trung Thổ Lam Mạng là cung chấn nhá Lam là cung chấn là cung tử vi hay gọi là cung sinh là cung chấn thế còn Lữ là cung khảm nhá Lữ là cung khảm cái cung tử vi hay còn gọi là cung sinh này để quý vị là xem cái lá số tử vi trọng đời qua 105 của quý vị và cũng là xem về tuổi vợ chồng hợp hay là không cũng là ở à, cái cung sinh và cung tử vi này nhá rồi tiếp theo thì cái cung uh, phi bắt chặt là gì nhá thì các phong phi quý vị đi tìm cái cung phi bắt chặt này để làm gì để cái lại về cái đường tài lộc của quý vị tái cái lại về đường tình cảm lương duyên vợ chồng con cái của quý vị đó là cái cung bắt chặt hay còn gọi là cung phong thủy hay là tìm là gọi là tìm là cung gọi là cái mận phong thủy của quý vị nhé thì làm sao chúng ta tìm được thì Phạm Hướng chia sẻ cho quý vị để chúng ta đi tìm 1976 thì quý vị lấy tuổi năm sinh chúng ta là 1976 quý vị chia cho con số 9 chia cho con số 9 đó là con số tự nhiên cuối cùng cũng là đó là con số trong bắt chặt của quý vị nhé khi chúng ta lấy cái 1976 mà chia cho 9 thì nó sẽ ra là 219,5 nó sẽ ra là 219,5 quý vị lấy cái con số đằng sau dấu phẩy đó là con số 5 quý vị lấy con số 5 làm gì lấy con số 5 để chúng ta tra vào cái bảng để chúng ta tìm được cái cung bắt chặt đây cái cung bắt chặt đây thì cái bảng của Lam thì tra vào bảng Lam và Lữ thì tra bảng của Lữ nhá thì cái con số 5 ở bên Lam thì đó là cung gì con số 5 ở đây đó là cung càn quý vị ạ nhá ở đây La Mạng 1976 nhé là cung càn thì cung càn ở đây thì quý vị hãy tìm ở trên đây đây cung càn là cung kiền ở đây đó là hướng đông bắc nhé đây là hướng là hướng tây bắc chứ đúng rồi nó là hướng tây đây bắc đây đây là hướng tây bắc nhé rồi hướng tiếp theo đó là hướng chấn tây và tây nam và hướng ờ, đông nhé và hướng đông bắc nhé là la mạng 1976 bính thìn thuộc quân nhà hướng Tây Tây Tư Mận nha Tây Tư Chặt nha Đấy. đây cũng là hướng nhà và cũng là hướng nhà bếp và cũng là hướng nhà tắm nha Đấy, rồi tiếp theo thì phòng hướng chia sẻ luôn chúng ta tìm cái con số 5 đó ở bên nữ là sao à, ở bên nữ của mình con số 5 nó là cung ly này quý vị nè nó là cung ly nè con số 5 ở bên nữ 1976 nhớ nữ mạng là cung ly thì cung ly ở đây đó là hướng chánh làm nha cung ly ở đây đó là hướng chánh làm có nghĩa là 1976 Bính Thìn nữ mạng thuộc quân nhà hướng đông thuộc đông tứ trạch hướng chánh lam hướng đông lam hướng chánh đông và hướng chánh bắc nhé đây là bốn hướng nhà và hướng nhà tắm và hướng nhà bếp là bốn hướng này nhé đấy rồi tiếp theo phòng hưởng chia sẻ luôn thì 1976 của chúng ta Bính thìn đó là xua xa trung thổ xa trung thổ có nghĩa là mạng thổ thì mạng thổ ở đây thì quý vị phòng hưởng chia sẻ màu sắc phong thủy nhé cái mạng thổ ở đây thì màu sắc phong thủy của mình đó là đỏ hồng tím màu tương sinh của mình là đỏ hồng tím cái màu tương hợp của vị nào vàng và màu nâu đất nhé cái màu bị khắc kỵ đó là màu xanh lục nhé không được sử dụng màu xanh lục nhé khi quý vị mà đã biết được cái màu sắc phong thủy của quý vị rồi thì quý vị lấy cái màu sắc phong thủy đó để làm gì để quý vị sơn nhà sơn cửa nhà sơn cửa cổng mua màu mua xe theo màu sắc phong thủy mua những trang sức vòng trang sức theo màu sắc phong thủy bạn mệnh để em gì kích hoạt gia tăng thêm sự may mắn cho quý vị may mắn cho quý vị nhé đấy rồi tiếp theo thì Phạm hưng chia sẻ luôn 1976 La Mạng nhá La Mạng là cung càn nhá thì ở đây là bốn hướng tốt này Phạm hưng chia sẻ là bốn hướng tốt hướng nào tốt nhất của tuổi 1976 Bính Thìn La Mạng nhá hướng tốt nhất của bạn hướng nhà tốt nhất đó là hướng chấn Tây đó là sinh khí nhá hướng tốt thứ hai là Đông Bắc là Thiên Ni hướng tốt thứ ba là Diên Niên và hướng tốt thứ tư đó là hướng Tây Bắc là Phục Vị nhá đây là la mạng nhá hướng tốt nhất của la mạng đấy thế còn lữ mạng nhá lữ mạng là con nhà hướng đông thuộc đông tứ chặt hướng tốt nhất của, của lữ mạng 1976 bính thìn đó là hướng chánh đông là sinh khí hướng tốt thứ hai đó là hướng đông nam và hướng tốt thứ ba đó là hướng chánh bắc thứ tư đó là hướng chánh lam đây là bốn hướng tốt nhá đấy thế còn bốn hướng còn lại đó là hướng xấu nhá đó là hướng xấu rồi thì phòng hướng chia sẻ cho quý vị luôn là cái hướng tốt nhất của quý vị nhé khi quý vị mà xây nhà về bốn hướng tốt đó thì có ý nghĩa là gì đúng không cái hướng sinh khí đó của lam và lữ nhá hướng sinh khí nó có ý nghĩa như sau khi quý vị xây nhà mà quay về hướng sinh khí đó là sự cát khí này sự uh, uh, thông suốt này sinh sôi nảy nở này đấy rồi là thuận lợi này hanh thông này đấy rồi là thăng tiến này nhớ đấy đó là hướng sinh khí hướng thứ hai khi quý vị mà xây nhà về hướng thiên y nhá thì nó có đó là về là cát khí này biểu hiện sự tăng tài tiến lộc nhá tiếp theo đó là gia tăng sinh khí nhá rồi tiếp theo đó là à, có nghĩa là giải hóa giải được những cái vướng mắc trong cuộc sống về mọi mặt đấy rồi là được sự giúp đỡ được sự giúp đỡ của mọi người nên đó là thiên thiên ni hướng thứ ba đó là hướng diên niên khi quý vị mà quay nhà về hướng diên niên đó là cát khí biểu hiện sự vững vàng thuận lợi êm đẹp nhá rồi là may mắn đấy rồi là các mối quan hệ gia đình xã hội đều tốt đẹp nhé lương duyên được êm ấm hướng cuối cùng đó là hướng phục vị cái hướng phục vị ở đây có nghĩa là nó phục hồi lại những khí xấu thành những khí tốt phục hồi lại những cái uh, những cái không tốt thành những cái tốt đó gọi là phục hồi phục vị đó đó đấy tiếp theo hồng hưởng chia sẻ là bốn hướng xấu còn lại nhé chẳng may quý vị mà xây nhà nhá chẳng may quý vị mà xây nhà hoặc là mua một cái ngôi nhà nó quay về hướng tuyệt mệnh nó quay về cái hướng tuyệt mệnh đó là hung khí là tuyệt mệnh là hết đời là chia ly chia cắt nhá là tai ương là tật ắt nhá rồi là à, gặp nhiều trở ngại mưu sự không thành hôn nhân tan vỡ đó đây các bạn thấy không nếu mà chẳng may quý vị mà xây nhà mà quay về hướng tuyệt bận là thôi rồi đấy tiếp theo chẳng may quý vị mà xây nhà về quay về hướng ngũ quỷ nhá thì đó là sự quấy phá nhá ngũ quỷ nó sẽ quấy phá đời sống tinh thần của quý vị nhá rồi là nhiều trở ngại rồi là tai vạ rồi là thị phi rồi là vợ chồng chia ni chia cắt gây gỗ cãi vã Đấy, các bạn thấy nguy hiểm không? Cái hướng thứ ba, hướng xấu thứ ba là hướng lục sát. Chẳng may quý vị mà xây nhà mà quay về hướng lục sát như thế này càng xấu nhá. Đó là biểu hiện sự là thiệt hại, đức đoạn, chia ly, thương tổn, mất mát nhá. Đấy. Rồi là những vãng vong nhá. Đấy, hao rồi là gặp nhiều trở ngại mưu sự không thành. Đó là hướng lục sát cái hướng cuối cùng đó là hướng họa hại chẳng may quý vị mua ngôi nhà hay xây nhà về hướng họa hại đó là biểu hiện sự tai hại nhé rồi là hao tài tốn của mất mát nhé rồi là vợ chồng gây gỗ chia ly chia cắt nhé rồi là uh, gia tăng bệnh tật nhé khí lực khí lực bị thương tổn đấy chẳng may quý vị mà quay nhà về hữu họa hại nó sẽ đem cho quý vị rất là nhiều phức tạp trong cuộc sống rồi là bệnh tật của vị nhân luôn nói cô là bệnh tật triền miên hết bệnh này bận lọ ốm đau bệnh tật tại vì sao ở đây là nó gia tăng bệnh tật rồi là khí lực thương tổn tại vì ngôi nhà nó không hợp với chúng ta ngôi nhà đó không hợp với chúng ta nó làm cho chúng ta đủ kiểu cả nhá nó đem lại nhiều cái thứ xấu cho chúng ta rồi là khí âm thịnh dương suy âm thịnh dương suy có nghĩa là khí âm nhiều nó sẽ làm cơ thể của quý vị bị giảm sút nhé trừ khi nào quý vị làm sao mà khí dương của quý vị càng cao càng lớn khí dương trong người càng nhiều thì nó sẽ đẩy áp đi đẩy nùi được bệnh tật nhé nó đẩy nùi được bệnh tật cho quý vị nhé đó là như vậy rồi tiếp theo thì à, khi chúng ta biết được cái hướng nhà xây của chúng ta rồi Việc còn lại là chúng ta chọn cái ngày Chọn cái năm để xây nhà đúng không? Chọn cái năm xây nhà Thì các bạn hay thường nghe nói là được năm được tuổi năm được tuổi xây nhà tại sao tại vì những cái năm được tuổi xây nhà đó là những năm không phạm vào ba điều cấm kỵ đó là không phạm tam tai không phạm hoàng ốc không phạm kim lâu nhé không phạm vào ba điều này đó là cái năm quý vị được tuổi xây nhà năm được tuổi xây nhà nhé khi quý vị chọn được cái được tuổi năm được tuổi xây nhà rồi thì quý vị như thế này quý vị xem đợt âm nhá Đấy, thì chúng ta lại phải đi xem là ngày nào động thổ đúng không thì phạm hướng chia sẻ luôn không phải đi đâu xa cả khi đã được năm khi đã được cái tuổi mà 5 tuổi được xây nhà thì tháng nào cũng xây nhà được chẳng hạn như quý vị chọn tháng 6 quý vị xây nhà đi nha tháng 6 xây nhà thì phòng hướng chia sẻ cho quý vị luôn là chúng ta hãy nhìn vào đợt âm nó có sẽ có 4 đến 6 ngày 4 hoặc 6 ngày là giờ hoàng đạo cái giờ hoàng đạo là gì giờ hắc đạo là gì cái giờ hoàng đạo ở đây đó là thần thiện cai quản thần nhé còn giờ hắc đạo là thần ác khai quán khi quý vị mà động thổ làm lễ động thổ vào khung giờ hoàng đạo thì mưu sự dễ thần nhá thì quý vị biết đấy ở trên thiên giới thì nó cũng có là thần tốt và thần xấu ở dưới trần gian cũng có người tốt kẻ xấu nó đều có sự đối lập với nhau cả nhé đều sự đối nhập với nhau cả nhé đấy nó là như vậy rồi thì uh, Phạm Hướng chia sẻ luôn cho quý vị là chọn được cái giờ hoàng đạo nhá cái tuổi của mình 1976 Bính Thìn này nhá cái giờ tốt của vị đó là giờ tý cái giờ tý giờ ngọ giờ mùi và giờ thân nhá đây là những giờ quý vị chọn là những giờ hoàng đạo nhá trong tháng đó có giờ này mà người ta cứ nói là giờ hoàng đạo thì quý vị chọn cái giờ đó để làm lễ động thổ đó là giờ hoàng đạo rồi thì cái lễ động thổ của quý vị chỉ cần một con gà, một đĩa xôi và ngũ quả vàng bạc, đó là vàng mã đó. Rồi nhang khói, rồi là gạo, muối. Khi quý vị làm lễ thì quý vị khấn vái thì dĩ nhiên là khấn vái bốn phương tám hướng rồi, đúng không? Xong. Khi quý vị làm lễ xong thì chính quý vị là người cầm cuốc động sản cầm cuốc cầm xén động thổ bằng miếng đất đó có nghĩa là cuốc vài ba cuốc đất hoặc là xúc vài ba xúc đất ở trên miếng đất đó đó là động thổ chính quý vị là người động thổ đầu tiên còn xong xong đấy rồi sau đấy rồi là để cho thợ cho thợ xây nhà xây cất thực hiện việc xây cất nhưng cái điều quan trọng tiếp theo phòng hướng chia sẻ quý vị đó là trong thời gian xây cất quý vị không được để gián đoạn không bị gián đoạn có nghĩa là ví dụ như quý vị xây nhà này trong vòng một tháng nhưng chẳng may mà cái người thợ người ta người ta có việc gì đó người ta xin nghỉ năm bữa nửa tháng không xây nữa không có người nào không có người nào xây cả thì chính quý vị là người hóa giải cái cái cái cái cái cái, cái, cái xấu đó tại vì sao quý vị biết đấy khi quý vị xây nhà động thổ xây nhà thì quý vị chưa có thể nào lập bát nhang chưa thể nào lập bát nhang để thỉnh ông thổ đất về nhá thỉnh ông thổ đất về để mà trông nom nhà cửa đúng không giống như quý vị á, mà cái những cái ngôi nhà xây mà bỏ hoang không thờ cúng bỏ hoang đấy thì dĩ nhiên là sẽ có rắn rết nó tới nó chim chuột nó tới nó đó là những âm khí rất là nhiều nó thu hút âm khí vãng vong rất là nhiều đó thì quý vị cũng biết rồi khi chúng ta trong thời gian gián đoạn đó thì quý vị chính là người ở trong miếng đất đó trông coi có nghĩa là ngày nào cũng phải có mặt ở trong cái miếng đất đó để trông nom cái miếng đất đó khi mà chưa xây nhà xong thợ không có mặt ở đó thì chính quý vị là không có mặt ở đó nhớ một ngày trong ngày ngày nào cũng phải có mặt ở đó để em gì để chúng ta trông nom nhà cửa nhé nếu không nếu không trông nom thì những cái vãng vong những cái khí xấu những âm binh nó lẫn quẩn nó ám vào ngôi nhà chúng ta ám vào khu đất chúng ta thành nó làm cho cái khu đất của chúng ta nó ám những khí xấu không tốt nhá đó là điều rất là cấm kỵ trong cái việc xây cất mà bị gián đoạn gián đoạn không tốt nhá rồi tiếp theo thì phạm hướng chia sẻ cho quý vị luôn là cái um, cái năm nào được tuổi xây nhà nè cái tuổi 1976 Bính Thìn nha Lam và Lữ nè cái năm mà đùa tuổi xây nhà kế tiếp đó là 2024 2027 2036 2042 2043 2051 2052 2054 2060 2061 và 2063 đây là những năm được tuổi xây nhà có nghĩa là những năm này không phạm kim lâu không phạm hoàng ốc và cũng không phạm tam tai nhé đấy thì đó thì Phạm Hường đã chia sẻ xong cho quý vị về cái phong thủy nhà ở của tuổi 1976 nam và nữ rồi nhé đấy cũng mong qua cái video này là một thông điệp hữu duyên cho tuổi 1976 xem được cái video này để nắm bắt được về phong thủy nhà ở của chính mình là như thế nào nhé Đấy, thì quý vị mà xem video của Phạm Hưng lần đầu tiên đừng quên like, đăng ký kênh để nhận những video và những thông điệp về phong thủy nhà ở còn rất là nhiều chi tiết nữa Phạm Hướng sẽ chia sẻ ở những cái video đằng sau nhé Rồi Phạm Hướng xin tạm dừng cái video tại đây Xin chào tạm biệt quý vị